Hello, xin chào toàn thể tất cả anh em nhé Nay cơ sở của bên à, Lộc Tài xin à, làm video clip ha, à, về sản phẩm là áo quần đổ bài anh em nha Đó, thì trước màn anh em là bên cơ sở của mình không thiếu một cái môn gì mình nói về cờ bạc ha Đó, từ bầu cua tài xỉu đến máy đến bài bất kể cái gì để cung cấp cho anh em thì hôm nay thì sẽ chuẩn bị gần tới vào mùa đánh bài rồi đó thì Tết năm 2021 là bắt đầu vài tháng thôi anh em nhé đó thì mình tranh thủ làm vài clip về sản phẩm là áo đánh bài và quần đổ bài cho anh em đó và tất cả các loại bài bài lỗi công ty ha bài lỗi số bài lỗi tam giác bài lỗi ô vuông đó là đều cơ sở mình để cung cấp cho anh em thì hôm nay á, thì lộc sẽ quay lại cho anh em một cái sản phẩm là cái áo đổ bài này anh em này đó, áo đổ bài và quần đổ bài ha năm 2021 này thì anh em nào á, muốn chơi về sản phẩm bài như là bài ba cây đó bài ba cây hạt bài liên rồi anh em nhé đó thì vẫn có thể trả được bài đó thì trả được bài là như thế nào trả được bài là có nghĩa là khi các anh em chơi bài ha bất kể bài chợ hoặc sân chơi nào đó, ví dụ ba cây đó thì các anh em có thể cháo được cây bài đó có nghĩa là các anh em hao đi một cái bài trong cái áo này và còn là các anh em có thể nhớ được cây bài trong đó và các anh em có thể cháo ha thì bây giờ thì mình sẽ à, đi vào luôn cái chiếc áo này đầu tiên cho anh em xem áo thì mình được chuyên cung cấp tất cả các loại áo luôn anh em nhé. từ áo sơ mi cho tới áo thun ha đó quần cũng vậy từ quần ngắn tới quần dài hoặc quần jean đều mình có thể làm được hết những ừ, cho anh em thì hôm nay á, thì bây giờ lọt sẽ test cho anh em ha để cái bài qua đây đó test cho em về cái sản phẩm áo đồ bài này cho anh em nhé đó chiếc áo này khi các anh em mặc vào người ha đó khi các anh em mặc vào trong người thì mình sẽ test cho anh em xem nhá đó mặc vào trong người nhá đó cái bài này đây ha đó mình sẽ test cho anh em xem ha đó cái này là mình à, để ở ngoài anh em nhé còn anh em nào mà mặc vào trong người á thì tất nhiên sẽ đổi sẽ ngon hơn ha bây giờ mình sẽ đổi ngược cho anh em xem nè ha đó các anh em à, nhớ hao đi một bài này hao đi một bài là có thể các anh em lấy được cái bài đúng không anh em hao đi cái bài thì anh em có thể lấy được cái bài đó nó sẽ có nút bấm ra ngoài đây nè khi các anh em mà muốn bấm ra thì chỉ cần thẳng ở đây nó sẽ ra cái bài đúng không anh em bây giờ ví dụ như anh em chơi bài liên ha bài cây thì ha đó thì bài các anh em chơi ba liên hay ba cây gì đi bây giờ mình sẽ hao đi ha mình sẽ hao cây già vào trong này đi ha hao cây tiên đi vào trong đây đó thì các anh em đã biết được cây tiên nó nằm trong đây rồi đúng không như bài các anh em đi bài các anh em ví dụ như hai cây tiên đi ha hai cây tiên đi một cây hai hay cây xì đấy thì tất nhiên <clears throat> cái bài này thì nó quá nhỏ đúng không nè quá nhỏ thì ba cây nếu như vậy thì các anh em sẽ bỏ các anh em không thể nào ờ, nếu như ba cây là cái này là không thể ăn được ai được đúng không nè đó hoặc là liên như vậy là các anh em không thể nào mà tố được đúng không phải tố liên rồi anh em nhé đó thì các anh em chỉ cần hao đi ha đó các anh em nên nhớ hao đi một cái hai này ha hao đi cái hai này thì các anh em có thể lấy được cái tiên đó thì cách hao như thế nào á ha cách hao như thế nào á, thì các anh em mặc cái áo này vào có thể hao nhanh hơn đúng không còn mình test á, mình sẽ test cho anh em thử ha đó thì cái video clip sau á, thì mình sẽ mặc áo và mình sẽ test cách đổi cho anh em để anh em biết nha đó thì các anh em chỉ cần đưa cái hai này vào là có thể lấy được tờ già đúng không anh em đưa cây hai này vào thì có thể lấy cái cây già có nghĩa là ba tiên đúng không anh em đó và anh em có thể trái vào ngược lại này đó là anh em lấy cái hai ra đó máy rất êm anh em nha anh em ha máy rất cực kỳ là em luôn đúng không đó và cách đổi như thế nào á thì những video sau mình sẽ mặc vào ha mình sẽ mặc vào mình sẽ test cho anh em xem ha Đấy, giờ thì mình sẽ test sơ qua chiếc áo và cái máy móc của nó cho anh em để anh em có thể biết được chiếc áo đổ bài là như thế nào đúng không anh em ừ anh em thấy không bất kể bài nào cũng được anh em nhé bài nào mình có thể đổi được hết bài chợ bình thường ha ví dụ như giờ mình sẽ đổi này đúng không đó mình sẽ lấy cái già ra các anh em nghe máy em không đó, máy cực kỳ là em này máy này máy nhật anh em nha đó và nếu như anh em không muốn à, để cái bài trong máy nữa thì các em chỉ cần bấm cái nút này thôi là cái bài nó sẽ ra này đó cái bài này hơi cũ anh em nha đó cái bài nó sẽ mới mới một tí còn bài cũ quá đôi khi nó nó dính anh em nha đó, nhưng mà anh em có thể mặc vào các anh em có thể lấy nhanh ra đúng không đó mình sẽ đưa lên đưa lên đây cho anh em xem luôn nè đó ha đó. ok đây lấy cực kỳ là nhanh nha ừ, cái này ha đó máy lấy là cực kỳ là nhanh đúng không con đó. cái này ha đó đây là chiếc áo đổ bài ha áo thì cực kỳ bao đẹp cho anh em luôn đủ loại size size luôn anh em nhé L hay là size L anh em nào mập hay là gầy ốm gì đều có thể chơi chiếc áo đổ bài này được ha đó, chiếc áo này chiếc áo cực kỳ là mới của năm 2021 này anh em thấy không đó. đây là mình sẽ test sơ qua chiếc áo nha còn em nào muốn à, mua về sản phẩm về ví đổ bài hay là điện thoại đổ bài hay là quần đổ bài mình đều có cho anh em chơi năm 2021 này nhá quần thì bao đẹp luôn anh em nhé thì video sau thì mình sẽ làm chiếc quần đổ bài này cho anh em xem nhé đó, thì anh em xem nhớ đăng ký kênh đó, đăng ký kênh của bên cơ sở là phát tài nhé và đồng thời các anh em nào muốn à, được tư vấn hoặc là mua hàng để liên hệ qua hai số điện thoại cho trong hình anh em nhé hai số điện thoại cho trong hình 078601 hoặc là 07 nhé sẽ gặp trực tiếp Lộc Phát Tài để có thể tư vấn cho anh em về tất cả các loại sản phẩm chơi đánh bài anh em nhé Đấy, thì mình sẽ khép lại video này ở đây đó, các anh em nhớ theo dõi và đăng ký kênh để xem những video sau về ví dụ như bài đổi công ty này, đó hoặc là những chiếc quần đổ bài này, đó để cho anh em và cái video mình sẽ mặc các chiếc áo này vào mình sẽ đánh cho anh em xem nhé đấy thì kết thúc video thì mình xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau